Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang hôm nay Giang vâng, xin chúc uh, quý cô bác anh chị và tất cả mọi người cũng như mạnh thường quân theo dõi cái video một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng Như Hôm trước thì uh, Giang uh, đã nói với uh, quý cô bác anh chị và tất cả mọi người cũng như mạnh thường quân đấy Có một cái uh, trường hợp là của cháu Hoa là có cột ba ngón tay đó thì Giang cũng đã vào và nói chuyện với gia đình để có cho thời gian để gia đình à, thay đổi cái ý kiến xem là có à, tiếp tục đi viện và chữa trị thay cho cháu hay không ấy Giang đợi mãi điện thoại và Giang có điện vào trong gia đình thì không ai nghe máy luôn mà thời gian thật sự là lúc mà Giang về buổi tối thì Giang cả đêm Giang cũng chẳng ngủ lo lắng cho cháu Hoa thì à, cũng rất là nhiều à, quý cô bác anh chị cũng như tất cả mọi người là quan tâm đến cháu và à, thúc ép à, bố cháu Hoa nhưng mà bố cháu Hoa lại không đồng ý ấy thì theo như mọi người cũng trách bố cho hoa và bản thân giang thì cũng ờ, trách bố cho hoa một chút khi nghĩ lại bản thân mình ấy thì thôi Giang cũng nghĩ là tiên trách kỷ hậu trách nhây Có thể là Giang sẽ trách bản thân mình là không làm tốt cái vai trò hay như thế nào Để cho quý mạnh thường quân cũng như tất cả mọi người đã ủng hộ tiền ờ, cho cháu Hoa và theo dõi cháu Hoa thời gian qua ấy. Giang cũng rất là buồn Nhưng mà thôi thì ờ, theo Giang nghĩ thì cũng đừng nên trách bố cháu nhiều Và cũng đừng nên trách cháu Vì sau này ai cũng thế cả Thứ nhất là văn hóa người ta thấp để sau này ấy thì uh, cháu Hoa mà tay của cháu Hoa có không có uh, có vấn đề xảy ra ấy, thì gia đình cũng chẳng trách được bố cháu Hoa hay là anh em hàng xóm cháu Hoa là không trách được Giang cũng như không trách mọi người uh, quý mạnh thường quân đã ủng hộ tiền cũng như là quý uh, cô bác anh chị là tất cả mọi người đã, đã theo dõi cháu trong thời gian tiền nho nhỏ 2 triệu đồng cho cháu theo như quý cô bác anh chị tất cả mọi người và theo như mong muốn là của mạnh thường quân đã điện cho giang và giang cũng đã hỏi ý kiến còn số tiền còn lại thì là giang sẽ dành số tiền đó để đi ủng hộ những gia đình khác những hoàn cảnh khó khăn nếu mà giang thực sự thấy khó khăn thì giang sẽ dùng số tiền của mạnh thường quân ủng hộ cháu hoa thời gian vừa qua để đi đến gia đình khác giang đã cố gắng hết sức mình cũng như các mạnh thường quân đã giao cái nhiệm vụ cho giang để Ờ, chữa trị chính tay cho cháu Hoa ấy, thì Giang đã làm hết sức rồi thì sau này thì uh, bố cháu Hoa có như thế nào không trách mọi người được và trong thời gian mà cháu Hoa mà như thế nào chăng nữa Giang không bỏ cháu đâu Giang sẽ theo dõi và uh, xem tình hình cháu Hoa như vậy liệu có ổn hay có ổn định hay không và nếu như có vấn đề bất chắc xảy ra Giang sẵn sàng gửi tiền cho gia đình để đi chữa chạy đấy cái đấy là thì uh, Hôm nay mình sẽ vào gửi tiền cho cháu Hoa, bố cháu Hoa gia đình là 2 triệu đồng Thì à, xin mời quý cô bác anh chị, à, các mạnh thường quân cũng như tất cả mọi người là hãy đồng hành với Giang Đừng à, trách bố cháu Hoa nữa Và hãy luôn luôn là theo dõi Giang trong quá trình Giang đi à, làm giúp à, bà con ở trên này nhé xin mời quý cô bác anh chị và tất cả mọi người cùng đồng hành với Giang vào nhà cháu Hoan nhé trên đường đi Giang sẽ quay lại những cảnh à, đẹp trên đường đi thì quay lại cho quý cô bác anh chị tất cả mọi người cùng xem Hiện tại thì ở trên à, mèo vạc này thời tiết là đang mưa phùn này Quý cô bác anh chị tất cả mọi người Giang vừa qua thì uh, ngày rồi thì là mưa rất là to luôn nên là điều kiện thời tiết là đi lại rất là khó khăn đấy đang không thể đến với ờ, gia đình uh, hoàn cảnh tiếp theo được ấy để mà trao quà những món quà mà mạnh thường quân đã gửi cho giang thì uh, hôm nay mình uh, cũng giới thiệu cho mọi người biết luôn là đường vào nhà cháu uh, Hoa là đi từ uh, thị trấn Mèo Vạc mà nơi mà Giang đang trọ đấy thì đi vào nhà cháu Hoa là thôn sùng Máng thôn 2 xã sùng Máng à, uh, khoảng 20 km đi đường nhựa này này thì, à, mình sẽ chạy ra con đường này có thể là các anh chị là chưa biết thì, à, mình có thể chạy đến huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang có thể là từ Yên Minh mình sẽ bạn rất là nhiều con đường để đi Thôi hiện tại thì uh, Giang cũng đã đến uh, nơi rồi uh, Đây là con đường mà chạy vào nhà cháu Hoa này Đi con đường bê tông nhỏ nhỏ này thì Hiện tại xe thì Giang đang để đây Thì đường vào nhà cháu Hoa mình sẽ đi đường này rồi mình sẽ vào nhà cháu Hoa Không biết là gia đình có ở nhà hay không Mình điện cho thì lại không điện được Không liên lạc được Mà không ai nhấc máy nữa cơ Thật sự uh, quý cô bác anh chị và tất cả mọi người là Giang và tất cả mọi người cũng cho cháu Hoa bố cháu Hoa là một cơ hội để suy nghĩ lại có thể điện cho Giang để à, đi à, chữa trị tay tiếp tục mà không thấy điện thì tưởng nó là cơ hội nó chỉ có một lần hay như thế nào mà Giang thật sự là đi lại rất là nhiều ấy cho cơ hội mà không biết nắm bắt cơ hội thì Giang cũng chịu được thật sự lo rất là nhiều hoàn cảnh nhất là cháu Hoa này còn đang nhỏ từ cháu được nhỏ nhỏ không biết cháu con nhà hay không ô mấy đứa này chơi gì đây? hả xem gì đấy cho mày bò à, nhiều đâu hết rồi nó làm chị ơi bố hoa nhà không nhỉ Có À có Đang băm gì đấy Này là thái Ui rồi Thái rau lươn à Thái cỏ Thái cỏ đấy mình đốt là mình cứ dập như này à Vâng Có người đốt à Vâng ừ, cái này nguy hiểm lắm Làm cái này có anh nghĩ là nó nó, nó đứt tay thò tay về Thằng vâng. cu làm rồi chứ nào bây giờ Ui rồi Đấy trên này bà con người ta thái nhưng mà mình đút quá tay là nó nó nghiền cho thì thôi rồi đấy nguy hiểm quá làm quen rồi sợ ừ, quen thì quen nhưng mà nó nhớ ấy như kiểu uh, thái cái máy kia thôi cứ bảo quen quen đút và quen cùng ừ. hoặc cũng kiểu người ta làm máy cưa ngày xưa ấy tôi sẻ gỗ người thấy bao nhiêu người đứt tay luôn cả bạn anh ngày xưa cũng bảo quen quen rồi cuối cùng cụt mất ờ, hai ngón tay này này à đấy nói vương qua mà khó chất hoa ở nhà đúng không nhỉ đây lợn nhà mình à? Vâng ừ. Ồ. To nhỉ Ba con Bên kia nữa đúng không? Bây vâng. giờ Nuôi khá nhiều lợn Nhà chú ơi Hoa ở nhà không chú? Đây bố ờ, cháu Hoa nhá đấy cháu hôm trước vào nó bảo chú đấy ờ, cho suy nghĩ lại cho cơ hội không đi thì ờ, nay cháu vào cuối cùng cháu gửi cho cháu Hoa với tiền theo như mọi người mạnh thường quân có gọi điện về đấy thì uh, cũng không ai trách rất là nhiều người trách chú và cháu thôi thì bảo tôi cũng không đừng trách chú nữa sau này chó hoa mà có bị làm sao ấy thì chú cũng không thể trách mọi người được cũng không để ấy được thế là cháu cũng rất là cố gắng và nhiệt tình để đi lại rồi đây hoa rồi vào đây ờ, xem chú xem là tay đỡ chưa xem con nào hả tập nói tiếng uh, kinh đi à, cũng bong rồi đấy nhỉ à, cái này vẫn có rửa nước muối không có chứ rửa nước muối đúng không ừ. đây uh, tay của cháu hoa này thì các bạn chỉ phía phía đằng trong thì lại không không ấy khô rồi phía đằng ngoài thôi ngoài đang bong này đang bong con phải rửa nước muối nhá, đó là mua kháng sinh về nhá trước uh, chú bảo ấy cái này nó phải cắt những cái sừng này sau này nếu mà nó khô quá cứng quá ấy. cắt cái sừng cứng nhé đây con ngồi đây ngồi đây để chú uh, đưa tiền cho con với bố con một ít mới đi chơi đâu vậy à hả sao sao không nói cứ gặp chú lại ngại đấy cười cứ cười tủm tà tủm tỉm thôi thế sau này con trai mà nó về nó tán thì làm nào đấy chú bảo cho cơ hội cả bố cháu đấy là mọi người cho cơ hội để đi viện nữa nhưng mà cháu lại không đi thì ờ, mọi người bất lực rồi như là ai cũng thương cháu bản thân chú cũng vậy đấy hôm chú đó vào chú chạy rất là nhiều người luôn đi rất là nhiều nơi rất là mệt mà không biết làm thì cháu như thế nào rồi mọi người cứ quan tâm hỏi cháu hoa này thế nào rồi liền lên điện xuống thế sau này mà tay mà có như thế nào ấy thì là là quý cô bác anh chị là một người là cũng không trách quý cô bác anh chị nhá đừng trách chú nhá nếu sao tay này là đừng trách chú bảo không đưa cháu đi viện được mà không đi nhá từ đợi chú tí nhá thì uh, à, cũng giang cũng uh, xin uh, đọc lại những cái danh sách mà trước mà Giang đã nhận được ờ, các mạnh thường quân ủng hộ cho cháu Hoa này à, một là có Nguyễn Văn Đang Cẩm Phả Quảng Ninh này một triệu đồng này cô Lan Hương ở Sài Gòn Còn đôi điện thoại là 376 này 2 triệu đồng này một triệu đồng là của anh ờ, Trúc ở Hà Nội này 4 là Bắc Phi ở thành phố Hồ Chí Minh 2 triệu này 5 là Hoàng Văn Dũng ở Hà Đông Hà Nội là 500 này có một chị thì không có tên nên chị không không không, không cần đọc tên nên là 500 anh Trịnh à, Văn Thăng là 300 chị Trâm thành phố Hồ Chí Minh là 500 cô Bùi Thị Ngọc Bích ở bên Australia đó gửi 3 triệu 3 nhưng mà cái số tiền này là cô là cho cả Giang nữa để tiền xăng nữa và chị Kiều Kiều Văn Ban Kiều Văn Ban là một triệu đồng Trương Thị Thu Hà ở tận Sài Gòn mai hôm sau Phan Rang đó gửi Giang là 500 với là một cô ở bên úc nữa là cô huyền này cô cũng gửi rất là nhiều luôn cô gửi cho 150 đô đấy còn ờ, cho ờ, nhà cháu hoa thì ờ, khi mà giang điện các cô cũng bảo thôi thì cháu hoa quyết định không đi viện nữa thì số tiền đấy thì cho cháu hoa một triệu thôi thế như cô nói là như vậy rồi giang cũng bảo thôi thì sẽ tiếp tục theo dõi thì cô bảo tùy tùy giang ấy thì hôm nay là giang vào hôm mà giang đã gửi cho bố cháu hoa là hai triệu rồi đây cái tiền là hôm trước là đi viện gửi cho chú 2 triệu rồi nhá yeah. Dạ. đấy là hôm nay gửi cho cháu hoa nó giang sẽ gửi cho hoa là 2 triệu 2 triệu thành 4 triệu thì cái này là tiền của cháu hoa được hưởng đó là 4 triệu còn lại là tổng mà giang nhận được là 11 triệu 678 nghìn đây này cô bác để nhìn thấy này có 11 triệu 678 nghìn hôm trước Giang trừ đi còn 9 à, triệu 700 hôm nay thêm ra hai trừ 2 triệu nó còn 7 triệu 678 nghìn thế là chưa mình còn chưa nói tiền à, mà cô ở bên Úc cho nữa với lại à, của rồi à, tiền của bên Úc là cô cô cô Huyền có cho Giang ấy, tiền xăng lên Giang chưa trừ cái số tiền của Giang đây đâu nhưng mà sau này số tiền này mà dư thừa như nào Giang sẽ tiếp tục đến những cái hoàn cảnh nó khác để uh, thăm giúp đỡ bà con những cái hoàn cảnh nó khó khăn hơn đây cái số tiền Giang chuẩn bị đấy sẵn rồi là đủ 2 triệu đồng Đưa bác nha Đây Chú gửi cho con 2 triệu Cầm lấy một triệu đưa bố mua thuốc Xong một triệu con thích mua gì Quần áo hay như thế nào Nhớ bảo bố là mua thuốc Chú mua cho nó kháng sinh nhá bố uống nhá ừ. Ra bệnh viện đấy Mua thuốc kháng sinh rồi nhá Đấy con cầm đấy Con cảm ơn các cô chú không Nói lời cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân thời gian đã luôn luôn là theo dõi chăm sóc con. Cũng không nói được à? Ngài con. Hả? Con ngài cái gì? Một có quả chú thương như là người người con ruột luôn chú rất mong muốn là sau này lớn lên để làm con nuôi của chú chú dạy kể cả không biết nói chú sẽ dạy học học lớp 5, lớp 6, lớp 7 rồi ai cũng thương đấy quý cô bác là nói thật thì giang uh, buồn ờ, vui thì ít mà buồn thì nhiều thôi thực tế thế là cái số tiền còn còn còn lại là 7 triệu ờ, mình đã cho 4 triệu đấy mình 1 triệu 678 nghìn đấy một 7 triệu 678 nghìn nhưng mà cái số tiền mà thế mà cô ở bên Úc cô cho Giang ấy tiền xăng đi lại thì Giang cũng chưa trừ của Giang đi nhưng mà thôi Giang cứ để đây để đi ủng hộ gia đình khác những hoàn cảnh khó khăn nó còn neo đơn và nó còn vất vả hơn rất là nhiều khó khăn rất rất là nhiều và đến hoàn cảnh như thế nào thì ờ, Giang sẽ ghi lại Ví dụ là hôm nay đến hoàn cảnh như thế này Cái số tiền mà của cháu Hoa này là đi bao nhiêu Và ủng hộ bao nhiêu thì Giang sẽ ghi lại Để cho quý ờ, mạnh thường quân cũng như là Có ba anh chị tất cả mọi người là cùng theo dõi Đấy, Quá trình mà Giang đi làm Thì Giang quyết định là Giang sẽ gửi cho cháu Hoa thôi Giang sẽ dặn cháu Hoa Cháu ba là cũng biết tính ờ, tính kinh mà cả bố cháu nữa để đi mua thuốc cho cháu nó nhá mua thuốc kháng sinh cho cháu nó về để à, uống để nó đỡ sưng này này ừ. mủ này bác sĩ ở dưới hà nội có một bác không cũng gọi cho cho cháu đấy cái này cũng không cắt cũng, cũng không sao cả nhưng mà phải tiêm thuốc uống thuốc kháng sinh mạnh ấy để nó ấy đỡ bung mủ rồi đỡ nhiễm trùng hay là mua cái thuốc sát trùng ở ấy thuốc nhỏ nhỏ ấy nhỏ vào nhỏ vào tay cho nó cho cháu nhá ừ. nhớ nhớ mua cái thuốc sát trùng ấy cứ bảo bác sĩ là như vậy đấy giờ mình cũng dặn là bố cho hoa thì vì giang còn đi rất là nhiều nơi cháu còn đi rất là nhiều hoàn cảnh nhé nhiều nơi nó không có thời gian để mà ngồi đây nói chuyện với mọi người được thì đấy là chú cầm đấy 2 triệu cháu sẽ đưa trực tiếp cháu hoa nhá khi bố đi mua thuốc đưa tiền cho bố chú không đưa hết đâu sợ lấy bố à, mang tiền đi này uống rượu hoặc đi làm lung tung là không được đâu chú cũng không thích đâu đấy ăn cháo rồi ờ à. chú thì không không biết đi uống rượu à đấy sau này có mua quần áo thì thoải mái nhá nhưng mà chú không bỏ đâu chú vẫn theo dõi để xem sau này chú quay lại mà tay nó không khỏi lúc đấy chú trách đấy chú, chú nói đấy chú nói nặng lắm đấy bình thường là chú ít khi nói nặng ai lắm chú nói nặng nói đau là nói tốt cho cháu cho con đấy đấy thì cô anh chị tất cả mọi người nhá có lẽ thì giang xin ờ, kết thúc cái ờ, video của giang ngày hôm nay cũng là cái tập cuối cùng phần cuối cùng là nhà trao hoa để ờ, cho quý cô bác anh chị tất cả mọi người là cùng ờ, biết được thì có lẽ là Giang xin ờ, về trước cháu xin về đây về muộn rồi cháu phải về luôn cháu phải về phòng trọ mà chơi rồi chơi gì nữa anh chú về nhá cố gắng học nhá vâng vâng nói được câu bé thế